tiên à, tôi trân trọng gửi lời chào đến tất cả các khách uh, à, có mặt tại à, e phòng sâm hôm nay. Um, Cứ mỗi tối thứ tư uh, chúng ta lại gặp nhau để chúng ta cập nhật những thông tin từ công ty. Most time zones there is are up very early in the morning, so good morning to you, and some up very late. Uh, good, uh, good. Uh, xin gửi lời chào đến uh, tất cả các leader, có thể là ở một số nơi là buổi sáng, buổi well, trưa, uh, à, hoặc buổi buổi tối. For us to be able to spread uh, news information and different things going on, of course. Uh, Và hôm nay chúng ta sẽ cập nhật rất là nhiều thông tin uh, mới uh, từ công ty Um, I also know that there are several uh, markets that is calling into this call and actually translating uh, to your market uh, where there's a hôm nay tất cả các sẽ được cập nhật rất là nhiều thông tin uh, từ văn phòng so with that, I will try to speak slowly à, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng à, uh, à, nói thật là chậm để um, tất cả các leader có thể lắng nghe và có thể lịch dịch lại cho uh, à, đội nhóm của mình được um, tại vì có rất là nhiều các quốc gia khác nhau thì chắc chắn rằng uh, à, các leader cũng cần phải có nhờ một người được truyền tải uh, lại ngôn ngữ của mình Uh, so uh, we do have uh, several updates today. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đi đến những cái phần update và ờ, thông tin trong cái tuần vừa qua. Let's get started with company update. Ờ, uh, cái việc đầu tiên là về cái việc update uh, của công ty. The most important points uh, for everyone and for myself as well. Một trong những cái uh, điều quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta uh, cũng như bản thân tôi. Uh, we have had a past of challenges uh, with payment delays. À, chúng ta đã trải qua một cái thời gian um, thử thách với cái việc mà chúng ta nhận cái tiền hoa hồng từ công ty. Uh, à, chúng tôi biết rằng đó là một trong những cái việc uh, cũng là những cái việc khó uh, khăn uh, của leader trong cái quá trình xây dựng cái doanh nghiệp của mình. And uh, we are you know bridging this uh, and making it into a system. À, nhưng cho đến hôm nay as we hope and see is that you know people are getting paid on daily basis à, depending on tất how cả các leader cũng như tất cả các à, uh, thành viên trong cộng đồng Rawan đã uh, nhận uh, được cái hoa hồng uh, rất là sớm, nha rất là kịp thời à, chỉ trong vòng vài ngày là đã được nhận rồi đó là cái điều hạnh phúc cái cái điều hết sức là năng lượng giúp cho đội nhóm của các à, leader nhé tất cả các leader đều rất là hạnh phúc rất là vui khi mà cái điều này đến với chúng ta cũng như bản thân tôi à, công ty đã à, chi trả đúng thời gian không có không có bị trễ nại như thế thì cái việc mà đó cũng là một trong cái việc giúp cho À, doanh nghiệp của chúng ta phát triển uh, nhanh nhất, mạnh nhất. Uh, the growth Crowd One's had uh, the last two years has been you know 10 times what any other company has done. Uh, chỉ trong vòng uh, 3 năm công ty của chúng ta đã phát triển nhanh như thế, uh, nhanh gấp 10 lần so với bất kỳ công ty nào. Uh, and when I say any other company, I'm talking about companies that's been in the industry, uh, been here for 50 years, still à, Rawam đã làm một cái điều hết sức là tuyệt uh, vời à, so với tất cả những cái công ty à, trong khoảng 15 năm lại đây thì Rawam đã phát triển gấp 10 uh, lần so với một trong những công ty phát triển nhanh trong vòng 15 năm 15 năm đó uh, Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, à, tập trung để phát triển cái doanh nghiệp của mình phát triển nhanh nhất mạnh nhất để chúng ta nhận được cái giá trị lớn nhất à. Uh, we'll be talking a little bit more about that next week. You know how you can really use for building new business and growing your business. Và bây giờ chúng uh, tôi sẽ chia ờ, sẻ thêm một số cái thông tin để chúng ta chuẩn bị uh, phát triển cái doanh nghiệp của mình. đặc biệt uh, trong cái, những cái tuần tới đây, à, chúng ta đang chuẩn bị We are going to be 40 million in a couple of blinks. And we are going to go to 50 million. We are going to go to 100 million. À, chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng lên đến bao nhiêu à? Lên đến à, 50, 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu thành viên. Đây là cái cơ hội uh, để chúng ta phát triển doanh nghiệp của mình. And you've not seen how this company is developing to a positive end for you having a residual income in the future. Và uh, chúng ta sẽ nhận được cái à, uh, giá trị thặng dư từ công ty rất rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cảm uh, nhận được một cái công ty phát triển mạnh như thế và bản thân chúng ta phát triển nhanh nhịp thì chúng ta nhận được cái giá trị thặng dư đó. Moving forward, this affects Vậy thì tất cả chúng ta, mọi người đang tập trung để phát triển doanh nghiệp của mình, uh, à, không còn bất kỳ cái điều gì khó khăn nữa, à, à bởi vì chúng ta đã giải quyết được cái việc là gì? À, chi trả cái hoa hồng đó đúng thời gian, không bị trễ nải. Uh, Vậy thì à, trong vòng 90 ngày tới hoặc là đến là một năm tới thì cái sự phát triển nó sẽ vượt bậc đến như thế nào? các anh chị thử hình dung xem à, doanh nghiệp của các anh chị phát triển mạnh đến như thế nào uh, uh, và bây giờ chúng ta sẽ nói một vài điều về cái những cái update ở trong cái à, về IT. Uh, first of all, uh, we will actually have uh, very very soon uh, support for the Korean currency. À, trước tiên là, là tôi muốn à, đề cập đến cái vấn đề là gì hỗ trợ từ cái à, tiền Korean à, khi chúng tôi trả qua cái à, uh, White House. Amazing uh, uh, for the Korean market, so congratulations for this. We continue to develop that. Uh, there has been different uh, và cái việc thứ hai à, là đã được um, xử lý những cái vấn đề um, xảy ra trong cái uh, trong cái cái cái quá trình mà cập nhật cái điểm khách hàng trung thành nhé thì à, tất cả đã được làm That you're active every day, you get more loyalty. Và cái điều quan trọng là chúng ta hãy bảo đảm rằng chúng ta hãy vào trong cái văn phòng của mình để nhận cái điểm khách hàng trung thành mỗi ngày và trong tương lai các anh chị sẽ cảm nhận được rằng à, cái điểm khách hàng trung thành nó cực kỳ là thú vị đến như thế nào và một số cái điều uh, được cải thiện nha uh, giúp cho chúng ta là gì nó dễ dàng hơn nha nó dễ dàng hơn để chúng ta nhìn thấy ở trong cái back office của mình chúng ta có thể kiểm tra chúng ta có thể nhận thấy một cách đơn giản dễ dàng hơn cái điều thứ hai là chúng ta nói về các cái sản phẩm I just wanted to say that what you are doing is you're building a crowd and I get a lot of questions. Ờ, à, chúng ta đang làm gì? À, chúng ta đang xây dựng một cái doanh nghiệp, một cái đám đông tại đây. Company? Are we an education company? Uh, well, actually, you when you start your business, uh, you can start, you know, with a white package Ờ, startup package at à, khi chúng ta khởi nghiệp với Kawam, chúng ta có thể chọn bất kỳ cái cái cái, cái gói sản phẩm dịch vụ nào chúng ta mong muốn. And you actually get a global opportunity Where you can build a business và ở đây khi chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp của mình là chúng ta có một cái cơ hội để xây dựng một cái doanh nghiệp toàn cầu dù chúng ta khởi nghiệp với một cái gói nhỏ nhất nhé thì chúng ta cũng có thể xây dựng cái doanh nghiệp của mình một cái doanh nghiệp online toàn cầu for creating you know turnover on the different products and services À, ở đây chúng ta có đến là gì 10 cái sản phẩm và dịch vụ khác nhau chứ không phải là một cái sản phẩm dịch vụ duy nhất duy nhất the higher rank, the higher residual. À, khi mà chúng ta có được một cái doanh nghiệp lớn, một cái hệ thống lớn thì chúng ta là nhận được cái giá trị càng lớn, cái giá trị thẳng dư càng lớn. Ở đây chúng ta có những cái sản phẩm, những cái đối tác thứ ba là gì? Mister, Now, right now, of Monty course, Wallet, Mindo, Lycan. Planet IX due to you know the launch uh, of 22 Và ở đây tôi muốn đề cập đến Planet IX. Um, and of course, people are very excited. There's people that actually got more engaged in crowd one because of playing Dice. Và hiện tại like à, Planet IS đã thu hút rất là nhiều người, à, rất là nhiều người à, quan tâm đến like crowd one. À, họ đến với crowd one bởi vì sao? Bởi vì họ thích sản phẩm lên SAS hoặc là họ thích về live trend, họ thích đi du lịch và dù họ thích một trong những cái sản phẩm đó thì họ phát triển doanh nghiệp thì họ sẽ nhận được cái giá trị à, tại Rawan. Um, have a potential of growing your business. Uh, and thì đây là một cái cơ hội cho chúng ta để phát triển cái doanh nghiệp của mình nhé à, khởi khởi nghiệp à, do mình lựa chọn mình thích một trong những cái đối tác sản phẩm đó nhưng khi mình phát triển thì mình nhận được tổng cái giá trị của tất cả các cái sản phẩm này uh, product services opportunities that is in the pipeline to actually be launched out promoted out À, tất cả các công ty, à, tất cả các đối tác thứ ba, họ à, luôn luôn là gì? à, cập nhật và nâng cấp cái sản phẩm của mình và cho ra những cái sản phẩm rất là tuyệt vời và đặc uh, biệt vào 22 tháng 11 này và chúng ta sẽ đón nhận rất là nhiều cái thông tin tại đây. Và tôi tin rằng cho đến thời điểm đó, à, cái cộng đồng Crowwow sẽ lên đến uh, trên 40 triệu thành viên và chúng ta sẽ tiến đến là gì uh, à, hàng trăm hàng trăm triệu thành viên chỉ có thể là crowdfund chưa có một cái công ty nào có thể làm được cái điều này Now think think of those different areas. It's it's it's it's super important. Talking about và tôi muốn uh, nói vài điều về cái ví đa năng Uh, before I move on. Uh, well, uh, the, the, the share swap first, uh, when it comes to DPN, is uh, moving along. the registration on the um, DPN, tất cả chúng ta đã đăng ký với cái công ty của Anh. And is, is coming in on you know hourly basis. the distribution of the shares. Uh, à, vậy à, chúng ta sẽ à, được nhận uh, cái được được nhận cái cái cái classical coming soon, uh, but it is dạ. actually và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được sẽ được nhận anh sẽ được uh, đón nhận cái ví này nhé. Chúng ta hãy chờ đợi cái công ty anh này. In its time to make sure everything is in proper order. KYC uh, và khi có thì uh, chúng ta hãy thực hiện cái việc KYC. Uh, uh, and then, of course, when these different phases are done, the multi will will actually start rolling out with the first Và tất nhiên country, lúc đó là chúng ta chuẩn uh, uh, uh, thực sử dụng được cái cái ví đa năng này. So we are moving along there. Um, multi wallet is a very important part of uh, ví đa năng này sẽ cũng là một trong những cái sản phẩm uh, mong đợi của chúng ta uh, bởi vì sao chúng ta sử dụng nó là uh, tất cả trong một uh, chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều cái đồng tiền đồng tiền tại đây chúng ta có thể giao dịch tại đây um, a partner like the multi wallet uh, that we will be promoting will be very very positive Not only that, something that was promoted in the beginning, the C1 rewards, have been swapped for shares for the à, một trong những cái cái cái điều hết sức là thú vị tại đây là gì? À, chúng ta đã được chuyển đổi cái cái C1 uh, rewards. À, năm mươi phần trăm và thuộc à, của cái uh, công ty anh. Thế là chúng ta sẽ được uh, à, chia lợi nhuận từ đó, từ cái hmm. công ty anh đó. Then we come to uh, Planet IX. Và bây giờ chúng ta um, có một vài ờ, thông tin về Planet IX. To that date many times because we do actually have a live event at that date ờ. as well. Vào 22 tháng 11 này, mọi người đang rất là hào hứng chờ đợi ờ, cho đến cái ngày 22 tháng 11 này. Uh, the company has actually done something. Planet IX là một đối tác uh, của Program, which is a promotion called Boost IX, which is uh, basically và ở đây chúng ta uh, đang tận à, hưởng à, cái à, promotion hết sức là tuyệt vời. À, cái promotion này cho đến ngày 15 tháng 11. Uh, every package of this is actually 100 euros. There is uh, mỗi package như thế là 100 uh, một 100 euro và chúng ta 10, nếu mua 10 thì chúng ta lại được tặng tặng một có nghĩa là tổng là là 100 đây là 11 đó và khi chúng ta um, mua một cái cóp 100 euro thì chúng ta được là gì? Chúng ta được nhận là 150 euro. Vậy thì chúng ta đã được uh, ờ, e tặng thêm 50% rồi. Um, that you actually then can can, can go in for uh, for um, uh, changing on the pick drops uh, that you Vậy know, thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể nhận được nhiều hơn Now, cái cái pick stop thành đó. Super excited about this promotion because there is business và cái điều hết sức là tuyệt vời nữa là gì khi chúng ta mua à, mỗi một cái à, package right. đó thì chúng ta đều được tính cái cái điểm PP à, cái điểm để chúng ta là gì à, được lên cấp cái điểm mà chúng ta được nhận hoa hồng lại đây 400 BP cứ mỗi một cái voucher như thế thì chúng ta nhận được 40 DB. Of course, this is a major not only boosting your IX business and helping people boost their IX business. It's Vậy thì Planet IX cũng giúp cho doanh nghiệp của chúng ta phát triển cùng một lúc nhé. And, and uh, the rank booster promotion is something you should really take advantage of. Và This một lần nữa chúng ta xem lại cái phần supercharged. And it is until the 3rd of January uh, và nó sẽ được um, có giá trị cho đến ngày 3 tháng Giêng 2022. VP, there's actually a như vậy khi mà để chúng ta đạt một một cái level à, tiếp theo, à để chúng ta đạt một cái level tiếp theo, thì chúng ta được tặng thêm bao nhiêu ạ? À? uh, until the 3 of January. Ừ, chúng ta được tặng thêm 30 phần trăm chúng ta được tặng thêm 30 uh, phần trăm để lên cấp như vậy thì khi chúng ta đạt được cái cấp bậc cao thì chúng ta sẽ nhận được cái giá trị thặng dư cao hơn như vậy thì ở đây ngay lúc này là cái thời điểm mà chúng ta à, hãy tận dụng nó để chúng ta đạt cấp bậc à, cao nhất có thể phát mạnh nhất nhanh nhất có thể vậy thì ở đây mục tiêu của của của chúng ta là gì à mục tiêu của chúng ta là là đạt director president nên vậy thì chúng ta sẽ tính là chúng ta được tặng 30% số điểm đó is is the <laughs> best promotion seen in the industry ever. Và and, Epic Promotion là một trong những cái chương trình là gì à, tuyệt vời nhất à, và nó cũng có giá trị cho đến ngày 3 tháng Giêng 2022. Và tôi sẽ à, giải thích một ừ, chi tiết về cái promotion này một tí. What is that big promotion? Well, if you purchase, for example, the white packages, uh, white, a white uh, starter package, you actually get the benefit of a black. Uh, Khi chúng ta khởi nghiệp với cái gói trắng 109 euro thì ngay lập tức chúng ta được công ty là gì nâng cấp lên thành là gì gói đen nâng cấp lên thành cái gói đen Now, this is a promotion that is there for you to boost your business. And uh, of course, it is um, for purchasing these upgrades and getting this free upgrade. Ờ, chúng ta có thể tham gia vào bất cứ cái cái cái gói nào cái gói sản phẩm và dịch vụ nào thì ngay lập tức công ty sẽ nâng chúng ta ờ, lên một một cấp ờ, nha nâng chúng ta lên một một bậc ví dụ chúng ta tham uh, gia với gói trắng thì chúng ta sẽ được lên thành gói đen à, chúng ta tham gia ở gói đen thì chúng ta được được lên thành à, gói vàng So use this promotion. It is there to drive your business Uh, Vậy thì nếu à, chúng ta đã là thành viên tại cộng đồng Rawan, dù chúng ta đang là sở hữu cái gói sản phẩm dịch vụ nào nhé, chúng ta cũng có thể là gì à, nâng cấp cái cái gói sản phẩm dịch vụ của mình lên bất cứ lúc nào và ngay sau đó thì chúng ta được nâng lên một cấp. Upcoming events và um, cái event uh, sắp diễn ra um, là cái event tại Dubai vào ngày 22 tháng 11 này uh, và với cái vé uh, để dự sự kiện uh, à, hiện tại là 550 50 euro uh, và chúng ta chúng ta có 100 vé ở đây uh, thôi uh, sẽ uh, Ờ, thời gian là chúng ta có thể mua, mua cho đến ngày 1 tháng tháng 11 2021 Uh, and uh, <laughs> if, if there will be any tickets left uh, before the after the first of November, we will do a second drop at 600 euros uh, on these tickets. So if you're planning to come to Dubai, take Vậy thì nếu à, các anh chị mong à, có kế hoạch dự định à, có mặt tại event thì hãy à, đăng ký à, uh, mua một cái vé để cho mình có mặt tại đây you will see you know our different products uh, providers ở đây uh, chúng ta sẽ được cập nhật rất là nhiều um, thông tin à, chúng ta sẽ có sản phẩm mới <laughs> được giới thiệu tại đây và cái điều quan trọng là gì chúng ta hãy uh, à, đặt mục tiêu cho mình để chúng ta đạt được cái level tiếp theo. The, the company gets a proof of concept that this is what we're doing. Crowd one, you're building a crowd and then Vậy thì với à, Crowd One hiện tại chúng ta đang có Planet IX với những cái chương trình promotion như thế thì chúng ta hãy tập trung để chúng ta đạt được cái kết quả cao nhất. Like Planet IX, like Mixter, like Life Trends, etc và chúng ta còn có rất là nhiều cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời ví dụ như là như là live uh, ở đây cái vé để có mặt ở sự kiện nó rất là giới hạn do đó là chúng ta hãy cố gắng khi quyết định thì chúng ta hãy đăng ký chúng ta hãy mua để chúng ta sở hữu được một cái chiếc vé có mặt tại event and you're serious about building your business, I do recommend each and every one of you to make sure to be at Atlantis à, à tôi um, muốn um, chia sẻ với tất cả các leader à, hãy quyết định cho mình à, có mặt tại cái sự kiện tại cái event này à, tất cả các leader sẽ có mặt tại um, cái sự kiện sẽ nhận được nhiều thông tin và sẽ à, uh, và ở tại Atlantis Atlantic một cái nơi hết sức là tuyệt vời eh, và tất cả các leader tất cả các president ambassador có mặt tại đó luôn và um, tất cả các ờ, leader khi có mặt ở đó sẽ mang lại là gì những cái cái kiến thức cái chiến lược của công ty và cái nguồn năng lượng để mang về cho đội uh, nhóm của mình if you knew that crowd one two years ago was going to be almost <laughs> be over 40 million members by the end of 2021 would you have worked harder ask yourself that question Would you have put in more energy? Would you have done more... Vậy thì với một cái thời điểm vàng ngay bây giờ, à, anh chị là người mới thì anh chị cũng thấy được là mình đang sở hữu một cái thời điểm vàng. Vậy thì chúng ta có um, tập trung hay không chúng ta có có xứng đáng để chúng ta dành thời gian công sức để chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp của mình and you know this now that means there's gonna join 40 50 million à, chúng ta nhìn thấy là ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có là gần đạt đến 40 40 triệu thành viên chúng ta sẽ đạt đến 50 triệu thành viên 70 triệu thành viên 100 triệu thành viên to grow with another over 60 million members. Now, that's Từ 30 triệu thành viên thì chúng ta phát triển đến 60 triệu thành viên. Where you have the past behind you. When I'm talking about the past, I'm talking about ờ, uh, và bây giờ là cái thời điểm vàng cho anh chị dù anh chị là người mới anh chị nhận được rất rất là nhiều cái điều tuyệt vời cho mình để phát triển cái doanh nghiệp của mình uh, you know I would call it you know young company uh, things happening đây là một cái công ty trẻ à, chắc chắn là chúng ta đã đến với một công ty trẻ thì phải là sao phải có gặp rất là nhiều cái thử thách à, nhưng chúng ta đã phát triển như thế như vậy thì nếu mà chúng ta tập trung toàn lực của mình cố gắng hết sức vào trong vòng 2 năm tới nữa thì chúng ta phải biết là à, doanh nghiệp chúng ta phải phát triển như thế nào not because it's a brand new opportunity, but because it's a proven opportunity. Không phải là một cái cơ hội mới, mà là một cái công việc, một cơ hội chúng ta bền bỉ với nó, chúng ta kiên trì với nó để chúng ta nhận được một cái giá trị cực lớn tại đây. That is why these these these type of leaders usually join between the third and fifth year, which is next year and the year before. And imagine you're sitting here with the business you've built already Vậy thì tất cả những leader đã xây dựng cái doanh nghiệp của mình tại đây và ở đây cùng à, tập trung đến một năm hai năm nữa thì chúng ta sẽ hình dung được là doanh nghiệp của mình phát triển đến như thế nào cũng như công ty Crown năm sau năm sau nữa đạt được cái mức to như thế nào chúng ta hãy tưởng tượng xem và hãy tập trung tập trung hết sức à, cho cái đội nhóm mình để đạt được tốt nhất cảm ơn cảm ơn các leader rất là nhiều hẹn gặp lại vào à, thứ tư tuần sau rất là cảm ơn các biết apply à,